Thủ tướng lại lên đồng. Hôm 23 tháng 8, ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thực thi phong tỏa nghiêm ngặt theo phương châm mọi người phải ở yên một chỗ để thực thi cách ly triệt để giữa người với người, gia đình với gia đình, xã phường với xã phường, hệ thống công quyền đã điều động thêm công an sử dụng cả quân đội. Trong bối cảnh như hiện nay, yêu cầu vừa kể có lẽ là giải pháp duy nhất để ngăn ngừa lây nhiễm, giảm bớt thiệt hại nhân mạng. Nhưng nhìn lại những diễn biến trong vài ngày cuối tuần vừa qua, có thể thấy yêu cầu vừa kể sẽ tạo ra một đợt lây nhiễm mới trên diện rộng và rất khó tránh khỏi tổn thất nặng nề hơn về nhân mạng quyết định điều động sử dụng quân đội, bổ sung thêm công an để đảm bảo thực hiện thành công yêu cầu cách ly nghiêm ngặt được ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam đề ra hôm 19 tháng 8 tại cuộc họp giữa chính phủ với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Lần đầu tiên, người đứng đầu chính phủ Việt Nam tuyên bố chắc nịch 312 phường xã ở thành phố Hồ Chí Minh là 312 pháo đài, quân đội sẽ chủ trì lo lương thực, thực phẩm cho người dân. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố, quân đội đã sẵn sàng tham gia vận chuyển cung ứng hàng hóa tới tận tay người dân. Ngay sau đó, lần đầu tiên kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2021, ngày chính quyền thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực thi biện pháp phong tỏa toàn thành phố này, dân chúng thành phố Hồ Chí Minh đổ ra đường để mua thực phẩm, dược phẩm và những loại hàng hóa thiết yếu khác trước ngày chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thiết lập 312 pháo đài ở thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Thủ tướng. Ai cũng biết COVID-19 đang nội sinh, rời khỏi nhà, nhập vào các đám đông trên đường phố, trong siêu thị, là chấp nhận phơi nhiễm, nguy hiểm cho cả bản thân, gia đình lẫn cộng đồng, nhưng dường như thiên hạ không còn lựa chọn nào khác. Không phải tự nhiên mà chỉ đạo của Thủ tướng làm thiên hạ kinh sợ hơn cả sợ dịch. Từ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát tại Việt Nam đến nay, Thủ tướng Việt Nam từng lên đồng rất nhiều lần. Lần này cũng vậy. Sau cuộc họp giữa chính phủ và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An như đã kể hôm sau ngày 20 tháng 8 năm 2021, tại cuộc họp giữa tổ công tác đặc biệt của chính phủ ở phía Nam với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng còn tái khẳng định các đội công tác đặc biệt của quân đội sẽ vừa tuyên truyền, giám sát người dân thực hiện giãn cách, vừa đưa lương thực, thực phẩm, gói an sinh, thuốc điều trị đến từng nhà dân. Tuy nhiên, ngày hôm sau, phát ngôn viên của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đính chính không phải quân đội mà tổ công tác đặc biệt của các địa phương sẽ phát tận tay gói hỗ trợ cho dân. Đáng lưu ý, hệ thống công quyền sẽ không phát lương thực thực phẩm cho từng nhà như Thủ tướng tuyên bố. Ngoài các gói hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn, các tổ công tác đặc biệt sẽ không cho gì cả mà chỉ đi chợ thay người dân, chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân. Khu vực nào thiếu hàng hóa thì sẽ điều xe lưu động tới bán. Cần lưu ý thêm là đến giờ này, Thủ tướng Việt Nam vẫn tiếp tục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 Nếu đọc kỹ và đối chiếu các chỉ đạo của Thủ tướng Việt Nam trong vài ngày vừa qua, chắc chắn thiên hạ sẽ hoang mang. Đã nhanh chóng phát hiện F0, bóc tách nguồn lây khỏi cộng đồng, thì tại sao còn điều trị F0 ngay tại xã phường? Khi thành phố Hồ Chí Minh đang đối diện với khủng hoảng y tế, thiếu trầm trọng cả nhân lực lẫn trang bị, thiết bị y tế, chính phủ phải liên tục điều động nhân viên y tế, sinh viên trường y từ nhiều địa phương khác lấn quân y đến hỗ trợ, lấy đầu ra nhân sự để lấy mẫu xét nghiệm xác định F0. Ở Hà Nội, Thủ tướng ở thể lên đồng nhưng thực trạng dịch giá tại thành phố Hồ Chí Minh buộc các viên chức hữu trách ở thành phố này phải tỉnh táo hơn. Hôm 21 tháng 8, một phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh thông báo với báo giới, thành phố này chỉ cố gắng xét nghiệm theo một kế hoạch đã ban hành hôm 15 tháng 8. Kế hoạch 2716 xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, không xét nghiệm toàn thành phố. Hậu quả của đại dịch tại Việt Nam càng lúc càng trầm trọng, không đơn thuần vì COVID-19, khi Thủ tướng nhân vật đứng đầu hệ thống hành pháp, đồng thời còn là một trong những nhân vật lãnh đạo hệ thống chính trị, vừa bất tri vừa bất trí, tới mức khó có thể hình dung như thế. Chuyện các hệ thống vào cuộc sẽ chỉ gia tăng mức độ trầm trọng hậu quả của thảm nạn, sẽ càng ngày càng khó lường thành phố Hồ Chí Minh siết chặt quy định về Covid cấm hầu hết người dân ra đường. Thành phố Hồ Chí Minh sắp sửa áp dụng những biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất trong suốt đại dịch Covid-19 với lệnh cấm hầu hết người dân ra khỏi nhà trong 14 ngày tới để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, trong khi nhà chức trách đẩy mạnh nỗ lực cung cấp nhu yếu phẩm cho hàng triệu cư dân. Quy định ai ở đâu ở yên đó sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Hai 23 tháng 8 trong bối cảnh đô thị đông dân nhất cả nước tiếp tục ghi nhận hàng ngàn ca nhiễm được báo cáo mỗi ngày dù hơn một tháng qua đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Cổng thông tin COVID-19 của thành phố báo cáo 4.052 ca dương tính trong ngày thứ Bảy tính đến 5 giờ chiều, với số ca nhiễm nhiều nhất tập trung ở các quận Tân Bình, Bình Thạnh và Bình Tân. Kể từ khi đại dịch bùng phát, thành phố Hồ Chí Minh báo cáo 171.581 ca nhiễm và 6.071 ca tử vong, cao nhất cả nước theo số liệu thống kê của Bộ Y tế. Với quy định mới, mỗi đơn vị, dân cư và doanh nghiệp được nói sẽ là một pháo đài chống dịch, trong lúc thành phố siết chặt hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội để bảo đảm nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố, khu phố ấp cách ly với khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly với phường xã thị trấn, theo ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của thành phố. Thành phố đề nghị người dân bình tĩnh cảnh giác, thực hiện các biện pháp 5K và vaccine cùng thuốc, cùng nhau thắt lưng buộc bụng trong 14 ngày, sẵn sàng chia sẻ, khó khăn, đoàn kết thực hiện các biện pháp, ông Hải được báo tuổi trẻ dẫn lời nói trong một cuộc họp báo ngày thứ Bảy. Ông cho biết thêm rằng các khu vực trong thành phố sẽ được xác định theo màu sắc để điều phối việc cung ứng hàng hóa trong những ngày tới. Tại vùng xanh và vùng vàng, những người dân có điều kiện chưa cần sự hỗ trợ thì tự đi chợ một lần một tuần và nhóm người dân có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ nhận gói hỗ trợ từ thành phố theo tuổi trẻ. Còn tại vùng cam và vùng đỏ, người dân có điều kiện chưa cần sự giúp đỡ thì không ra ngoài. Tổ công tác sẽ đi chợ dùm và người dân trả tiền. Nhóm người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ. Những người được miễn áp dụng lệnh cấm bao gồm các nhân viên y tế, nhân viên siêu thị và các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, nhân viên phụ trách cơ sở hạ tầng của thành phố và các quan chức chính quyền các cấp. Tin tức về lệnh cấm ra ngoài đã khiến nhiều cư dân ồ ạt đổ đến các chợ và siêu thị để mua nhu yếu phẩm tích trữ. Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy những hàng dài người đứng xếp hàng ngoài siêu thị và các kệ hàng trống trơn vào sáng ngày thứ Bảy. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng để cung ứng hàng hóa tới người dân. Tuổi trẻ đưa tin ngày thứ Sáu, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn cũng khẳng định Bộ sẵn sàng huy động lực lượng cao nhất cho các tỉnh phía Nam để bảo vệ an ninh. Việt Nam, nước đã kiểm soát thành công đại dịch trong giai đoạn đầu, hiện đang chật vật khống chế một đợt bùng phát mạnh do biến thể Delta của virus corona gây ra. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 323.000 ca nhiễm và 7.540 ca tử vong, trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa số ca và 80% số ca tử vong theo Bộ Y tế.